tập trung qua bên mid sau đó là cho hai người đã đấm nhau trước đấy mình nghĩ là cay nghĩ là ai ai đấm nhau trước đây Cam trời ơi à, hồi chị em đi lady first đi đi trước đây bây giờ một mình ngồi xem từ từ từ từ làm cái gì rồi ok đứng bên đây ngồi xem nè đứng bên đây ngồi xem nè bên đây nè bên đây nè rồi vô vô vô đây nè ờ, ok anh anh em anh em ngồi xem anh em ngồi xem rồi ngồi xem nhá ngồi xem nhá ngồi xem dạ. rồi vô đây vô đây rồi vô vô vô timmy không được chạy sao quá nha timmy phải phải ở đó nha không được chạy sao quá nha ai vô đi ai vô trước đi rồi ôi ôi ôi mới vô mà Gabui mất máu rồi Trái cái kèo tay rồi Ôi, Vâng thì các bạn đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng các bạn Cái thằng Camui mất quá trời máu ấy mọi người ơi Quá là căng luôn mọi người ơi Rồi Rồi ôi xong luôn Chào chị rồi bây giờ Timmy đi ra một chỗ cho hai người khác vô đánh xong rồi xíu nữa nè để cô dọn với banh bây giờ rồi rồi rồi. vô vô ron với anh nha ok bây giờ cây ron với anh. ok chuẩn bị nhá, chuẩn bị nhá. chào tiểu Quân đệ đâu đâu anh em mình đứng múa quạt để coi hai người đâu đánh hai người đánh tiểu huynh đệ vô trước đi tiểu huynh đệ vô vô vô vô vô vô múa quạt múa quạt múa quạt múa quạt tiểu huynh ờ. đệ à, tiểu huynh đệ ấy da <laughs> tiểu huynh đệ cai ơi là cai ơi trời ơi vanh đánh chút chí bạn luôn rồi ơi ờ, ok rồi. bây giờ chân đến đến trận đấu giữa gọi là hai người đàn ông phong cận và siro à rồi ok, okay bây giờ là phong cận nha phong cận siro rồi ok vô nè ba hai một vô Let's go baby Vô Đúng rồi Rồi này, em nói cho Rô biết trước là lúc còn nhỏ là em đã học võ karate nha Hay em quá ông ơi Đúng rồi Phong ơi Bò vào Bò bò bò. Cởi cởi cởi bò luôn luôn Rô Rô khỏi đánh Để em tự bò ra bò chết Còn gì okay, dục okay. hơn Mày Mày à tìm mày biết bàn đánh đi Tìm mày biết bàn đánh đi Xong rồi anh anh vô đánh Tìm mày biết bàn đánh đi Anh đây Từ để em lên máu đã Nhục nhã quá Ok bây giờ tìm mày vô vô vô ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi đấm nhau rồi banh ơi ôi ôi đấm nãy giờ banh mới mất con miếng máu mà ôi ôi banh ơi một cây máu rồi banh ơi banh mất quá trời máu rồi hay quá hay ơn trời ơi banh ơi đấm luôn đứa con gái banh ơi chơi game thua banh ơi banh ơi rồi đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn bây giờ là banh với là siro với lại timmy đủ bực dầu no no vai ghê vậy à, timmy ghê vậy đù <laughs> timmy đỉnh vậy kinh vậy nồi ôi timmy đỉnh vậy được được được được timmy đỉnh vậy đấy có dấu ngại timmy timmy có dấu ngày timmy không không không không cai cai phải hiểu là cái nắm nắm của timmy to lắm. <laughs> không né à. đâu. <laughs> ê đừng đừng mua giày nha đừng mua giày nha à, solo đừng mua giày nha đánh đánh nhau rồi đánh nhau rồi ok thì là mình không chơi giày đúng không ok theo giày ra ok rồi quá luôn, quá luôn, qua, qua bên mid, qua mid. Ôi trưởng nó đỉnh nhờ, trưởng nó đỉnh vãi thề. Trưởng nó Timmy cân ba luôn xịn vãi rồi. Ok. Một ơi một tí nữa nếu như mà cái vòng bo nó chưa tới là phải chờ cho người kia hồi máu đó nha. Rồi ok rồi Timmy với Camura đi. Ok. Timmy Camura đấu đi. Vô ờ. đánh nhanh đi, vô đánh nhanh đi đi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đánh luôn. Hay quá, đúng, hay quá. Ôi. Ôi ơi, bố mình cũng bao rồi. Rồi rồi, cay, cay bánh vô luôn, cay bánh vô luôn. đây là bớt luôn. Bánh bánh bánh bánh với cay, bánh với cay. Ok. Ui ui ui ui ui. Ôi bánh mất nhiều máu vậy bánh. Rồi cay bánh đây. Ôi thầy quá đây, vô luôn bố Thề luôn đi. Vô vô vô. <laughs> Timmy tranh thủ hai máu nha thề với em là oh my god trời <laughs> ơi sao giống nãy đâu ta sao giống nãy ta sao giống nãy ta sao giống chừng hồi giờ bách về tv giờ bách về tv Trời ơi. Bạn ơi. Theo tiên chi thì bạn sẽ chết rồi đó, tao sẽ vô đấu với Timmy à. Chết là, bạn chết này, bạn chết là. Timmy ơi gánh tim đi, Timmy ơi gánh tim đi, gánh tim đi. ui ui ôi. Ôi Timmy mất nhiều máu quá bạn ơi, rồi xong rồi, tới rồi, trở rồi. Bạn cũng mất nhiều máu quá, bạn cũng mất nhiều máu. Không lặp lại nữa một điều rồi vãi nồi ê sao sao sao sao giống trận đầu quá à <laughs> ừ giống trận đầu nha thôi mình không trận đầu nữa đâu nha không sao không sao bây giờ mình cứ quýnh nhau tiếp như bình thường rồi mới có một điều thôi mà có một trận nữa mà đợi tự đi bây giờ đợi tự cho phong lên trước đi rồi tới cây đi ok ok bây giờ là phong phong với đô trước đi ok ok ok ok chơi luôn rồi rồi rồi rồi trụ là ra cái trụ kìa mấy bạn chuẩn bị coi phong phục thù nè Caron với Timmy chuẩn bị coi phong phục thù nè phong okay, cay lắm rồi ok bạn nhá phong là phong cây lắm rồi đó trời ơi trận đấu này căng nặng quá em ơi thề luôn ấy rồi vô vô luôn vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn vô vô vô đừng muốn quạt Timmy ơi rô rô rô nè ui lạng lách từ từ từ bình tĩnh tôi em đang em đang lạng lách anh thấy à căng quá căng quá anh rô anh rô anh rô anh rô ui Ui ôi mất quá chảy máu rồi. Không vâng, đến này luôn là Cố vâng. lên phòng ơi. đang cố, tôi đang cố. Ui, ôi ơi, tôi cái nào rồi. <laughs> Cố lên ơi xin ơi, cố lên. Hay quá, đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Đó. Trời ơi. Rồi vô bên đây vô bên đây Vô vô vô vô vô. Là mình nhầm vanh cay ok banh banh cay đánh nhau ờ, đây là vị trí của banh với cay đánh nhau ui ôi ôi chúng ta đang là skin skin của cay rất đẹp nhưng mà liệu cay còn thắng được trận này không đây banh ơi trời ơi đầu luôn phải thật sáu mươi tiếng mình ok cảm ơn tụi mình chơi thề luôn đấy ôi trời ơi mình ơi ok rồi bây giờ ông phanh phanh vô đấu với phòng ok vô bơm máu bơm máu bơm máu bơm đi bơm đi bơm đi bơm đi bấm đây đậu ơi vô vô vô vô chơi chơi công bằng chơi công bằng như hai thằng đàn ông ui vô ơi hai ơi một ở đâu ơi hay banh ơi ui mà ban chuẩn bị ngay đâu ơi <laughs> hết sót luôn kinh vậy mình banh quả này gánh tiên hay mọi người cảm ơn bắn đánh hai mấy đầu ọt ọt luôn tính ra là ờ, mình thắng được mình thắng được rô mà mình lại mình lại thua banh rồi cây tê trời ơi tưởng tê kêu ca mùi lúc ca mùi đang nắm nhem ca mùi đút xuống ca mùi bắn chứ mày biết giờ giờ lại đến danh mới cai trước ờ mình với bạn trước nhỉ không tin được luôn mình thua thua banh giờ tao thấy xong rồi à, tới lượt em với rô đến timmy với à, camui. ok xong rồi đó đá đá người lại vòng cũ xong đá người vòng cũ ok ok con đường con đường ra ngoài con đường con đường con đường con đường con đường con đường ôi mẹ bùi đời cho lớn luôn à phải phục thù quá được vô luôn anh ơi vô luôn cam ơi à, nhầm cái đó với anh ok ôi, ôi anh ơi chưa gì đã mất máu rồi anh dạ dạ dạ thằng bé chặn ơi phúc đã chặn ơi cái gì vậy trời trời ơi là cái nô phong nô phong nô phong nô phong ôi nô nô nô ok vô vô vô rô rô cố lên thôi cố lên cố lên mà khiên đôi nô lên chơi nhau cho phải khiên rồi rô nè rô nè karate karate mấy năm học karate tập luyện hiện biết bao nhiêu khổ công cực bây giờ phong phải chiến thắng à đây vòng lập vòng lập vòng lập lại xuất hiện rồi vô đây vô đây vô đây vô đây ok tim mi với cam ui ai phong ơi tao có hai mươi máu rồi không hay quá cam ơi hay quá hay quá cam tim ơi rồi đây. Ê vòng lặp lại xuất hiện rồi, vòng lặp xuất hiện rồi, lịch sử trở lại rồi. Ok, bây giờ anh em coi. <laughs> Dạ. anh em coi Timmy cân hàng đàn ông nè. Ok, lịch sử lịch sử vách là Timmy với vách à. Timmy. Timmy người người phụ nữ lực điền với nắm đấm nè, đấm chết hàng đàn ông. <laughs> đúng rồi, đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi hai đâu lần sướng lặp lại ơi lịch sử lặp lại ơi lịch sử lặp lại ơi thôi bỏ bỏ bỏ hồi đi bỏ đi bỏ đi mở đi hồi máu luôn đi không bà bà muốn bỏ mà sát ca mùi với với với không gì đây mà rồi ờ, đánh nha đánh nha rồi ok bây giờ trận đấu giữa Timmy và Sido lịch sử lặp lại rồi không ơi lịch sử lặp lại đây cái ơi rồi ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi ủa mà kinh à ôi timmy đấm đúng hai phát này ngay đầu hai phát luôn ba đội danh cay ơi cay ơi sao mình cảm thấy ghét anh em mình nhục nhã timmy gánh rồi timmy gánh rồi để timmy gánh thì nhục nhã. <laughs> má người phụ nữ lực điền thật sự ok trời ơi timmy timmy mặc dù uh, gọi là dùng skin nữ nhưng mà nắm nắm của timmy không hề yếu nha bạn ok dùng đó là bài học rút ra cho anh em là anh em đừng bao giờ khinh thường gọi là gọi là phải yếu nha à, đấm một phát đi, đi trời trời ấy đừng bao giờ khinh thường con gái đấm một phát là đi luôn á ok rồi bây giờ là bây giờ là ai ai camui và timmy camui và timmy camui okay. và timmy ca camui ca à, muốn ok ca camui và timmy rồi vô muốn cùng thù lắm rồi đó vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn vô luôn ôi trời ơi tao à, không đấm chúng bác nào bên mui hay đấm hay á đồ ôi ơi không ai đấm luôn rồi ok bây giờ là bánh cay bánh cay bánh cay bánh cay vô bánh Ây da, đau ơi À, cái này không vứt súng mọi người ạ Trời ơi Cái gì vậy trời Ok, đâu vô vô <laughs> Vô Xong rồi, xong rồi Em yên tâm tôi sẽ gánh tim cho anh em Thật không Phong, thật không, thật không Thật, chắc chắn là thật Ôi ơi à, Hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu Mình đã đánh hai quả ngay đầu, trời <laughs> Ok, Phong hồi máu đi, hồi máu đi Mui Phong đi, Mui Phong, Mui Phong Ok, Mui Phong, ok, Mui Phong, Mui Phong Mui Phong, Mui Phong rồi, chơi nha, à, chơi em, nha. Em là em đây không được, em là em đây máu nữa, đây máu nữa. Rồi đây rồi, đây rồi, em không nhường luôn này, nhớ luôn, nhớ luôn, nhớ luôn. Em là em bay không nhường cho con gái luôn á. Đừng có khóc nha. Mui nè, mui nè, mui nè, hay quá, đúng rồi, đúng rồi. Mui nhiều đấy. Mui nè. Phong đâu, phong đâu, phong đâu. Ba mươi bao nhiêu vậy? Em dùng kỹ năng đi. Hay quá, hay quá bạn ơi. Hay. Ôi, mui ơi. Rồi, vô. Vô bạn vô lên để hồi máu đi hồi máu ba à ờ, ok máu mẹ cái gì mà gấp gáp thế cái gì mà gấp gáp thế nhanh nhanh bao vô nhanh vô vô vô vô vô vô vô bao còn nhiều bao còn dày ui rồi luôn cái gì mới vô mà nửa cây rồi van nguyên rồi nguyên rồi nguyên rồi nguyên rồi nguyên rồi nguyên rồi ôi ôi ờ, ờ, ôi bánh đâu ba đồ cân ba luôn phong đã nói là trận này không đánh tim mà Phòng gánh tim rồi, má căng quá Không phải tim, tim, tim đấy cân ba hơi nhiều à, có em là chị có em à, là từ nãy em còn có mỗi cái đó là chưa thể hiện được chị ờ em chưa thể hiện gì, luôn á giết một người cũng không giết được <laughs> chơi đập nãy giờ chưa giết được mạng nào <laughs> buồn quá à. anh hả ca chưa giết được mạng nào luôn hả à, đúng rồi đó bạn đúng rồi đó bạn ok rồi vô nè vô nè rồi bây giờ qua ra ra ra, ra, ra giữa sân này luôn ra, ra, ra giữa ra, ra giữa giữa giữa sân của cái chòi đi Đấy, rồi cho tay trước đi cho tay trước trong này nè trong đây nè ở ờ, trong này nè trong này nè trong này nè ok vô vô vô vô ngoài hả đánh luôn đánh luôn đánh luôn solo ai đi ai đi ai đi ai đi văn văn văn văn cai văn cai văn cai văn cai văn cai văn cai văn cai rồi cai cố lên cai cố lên chị tiên cai cai vậy mà chị đã mất là trời Khai ơi Mình sao quá Đây đây đây đây đây đây À cảm ơn với Timmy đi Cảm ơn Timmy đây Ôi có Timmy ơi Đừng Ôi, đừng ơi Một phát hay quá hay quá hay quá hay quá Timmy ơi hay quá trời Timmy còn ngồi lên ngồi xuống kìa hay quá đủ rồi Timmy chơi vậy nào chiến thuật chiến thuật chơi chơi chơi chơi ok rồi rô phong rô phong rô phong mình sẽ chơi thử giúp Timmy rô nè

Ôi bạn đây trời ơi, lịch sử lặp lại. Lịch sử lặp lại, lịch sử, lịch sử. Tên mày trời lịch sử lặp lại. Lịch sử lại quá. Tên mày ơi. Tên mày ơi. Máu đi tên mày, tên mày, tên mày, tên mày vào bao hồi máu. Tên mày vào bao. Bo bo bo bo sao lưng, sao lưng. Bo bo bo bo chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Ôi trời trời trời chỗ này mình đánh nhau này. Đây, để tao đừng có cho game, mình đánh nhau trong đây. Để tao đừng có cho game, mình đánh nhau trong đây. Hỏi thêm một lần nữa tên mày, hỏi cho full luôn. Ừ, full đi tim rồi ơi, con em anh thua con gái là nhục lắm nha Ru Đây, Lịch sử này như này gãy gãy 3 lần Ôi, tụi Timmy gánh 3 lần luôn, vãi thật ờ, Đây, giờ đây, giờ đây Timmy, ok Không, không, không, không, không, lâu thế Không cần và cái ron nhục nhã vậy Rồi, vô luôn, vô luôn, vô luôn Bắt tù đánh nhau nè Rồi, bắt tù, ui rồi, ui rồi, ui rồi, đứng dậy, đứng dậy Rồi, rồi, rồi Ui rồi, ui Ui rồi Ui rồi, ui rồi Ui rồi, ui rồi, ui rồi Quá là căng thẳng luôn các bạn ơi. Cố lên đừng để lịch sự lắm lại. Ê, cái này quen quen nha, cái này quen quen nha, cái này quen quen nha. Vô bo đi, vô bo, tí mi đi vô bo. Ôi ôi, chiến thắng. Nhưng mà team mình vẫn thua. ngày hôm sau trận ờ, cuối nè, kết kết kết kết nè. Ok ok, đây, đây, đây, cuối nè. Cay buồn. Tim mày biết quả đó là sao không? Tim mi quả đó là tao đấm chết Tim mi và tao bị bo giết.

bắn cái cây đòn đi bắn cây đòn bắn cây đòn đi buồn quá cố lên cố lên hai ông cứ ngồi lên ngồi xuống à nhìn chán thật sự cố lên cố lên tập luyện chứ cái đó, tập luyện chứ cái đó. mặc mặc từ tao biết là tao mặc tao biết vanh là tim mình nhưng mà tao vẫn muốn ủa trời ơi tới ai tới ai tới ai tới ai ơn Timmy, cảm ơn Timmy. Rô, rô, rô, rô, rô, rô, về phòng, rô, rô, phòng, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Thề buồn vãi. Cài đâu? cay ơi. cay Cà vui lại đi cà vui? Cố lên cay Cố lên cay Chị tí em làm được mà cay Ôi trời ông đâu ngồi lên ngồi xuống vậy lắm khó bạn ơi Bà mui ở đây đứng, bà mui ở đây đứng bên sát của mình rồi mọi người Cai <laughs> ơi Đánh nhau đi Đánh nhau đi Ủa sao mà đấm mãi không chết đây Bo mà bây giờ đấm nhau đi Nhanh à, lên Trước sau cũng chết thôi Chết nè Hay quá Vô luôn, vô luôn Ủa gì, gì chưa, gì vô, mất nửa máu thôi Lại là chơi ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok cá bui rồi xong cá bui rồi mui chết chắc rồi trời ơi mất quá chảy máu rồi ui ôi rồi qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây ok rồi bây giờ đừng đứng gần vòng bo hồi máu timmy ơi chạy vào sát sát trong không ok vô nè dạ vô luôn vô vô luôn vô vô vách ui vách ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui đau à đau à ui đau à

Ôi mình không kêu Kyron không kêu không kêu Rồi thì thông anh mạnh hết 9 kêu này Bọn mình đang đợi cho con gái để anh đánh nó kìa Mà ít ra bạn còn sống kêu mà mình không kêu Kyron và Phong có vẻ hơi là buồn Buồn vậy Ủa không nhiêu kêu không nhiêu kêu Em được 6 kêu Kyron không kêu Kyron không kêu <laughs>